flow, flow, flow, flow, flowing with life. Live effortlessly. Friends, we are doing another amazing retreat in Cam Ranh. Các bạn yêu quý, Diviner sắp tới sẽ tổ chức một chuyến đi chuyển hóa vô cùng tuyệt vời diễn ra tại khu du lịch sinh thái sao biển tại Cam Ranh. Most of the time, we people, when we do our responsibilities, when we do work, we always say, I'm tired, I'm tired, I'm tired to our neighbors or to our friends. So why we need to tie it? There is a way, there is an art, art of living. In, if you know that way, we can live life effortlessly while we are taking so much responsibility. Vậy thì thông thường trong cuộc sống hàng ngày, khi mà chúng ta đối diện với những trách nhiệm, những công việc thì chúng ta lúc nào cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi và bế tắc. Chúng ta thường nói với những người xung quanh rằng ôi, tôi mệt quá. Vậy thì tại sao chúng ta lại phải mệt mỏi như vậy? có một lối sống, có một cách sống, một nghệ thuật sống mà khiến chúng ta có thể sống phi nỗ lực. So in our flow of life retreat, we're gonna practice the steps, methods to release our anxieties, to release our conditioning, to letting life flow. Vậy thì trong chuyến đi chuyển hóa sắp tới, thì thầy sẽ dạy cho chúng ta những kỹ thuật, những phương pháp làm thế nào để giải phóng những tắc nghẽn ở bên trong chúng ta, loại bỏ những cảm xúc lo âu, buồn phiền và thật sự sống một cuộc sống chảy trôi. So if you are the person with feeling stuck or you feel tired all the time what's going on with you in your life with your responsibilities, our retreat can be a great place for you. Vậy thì nếu mà bạn cảm thấy bế tắc hay là mệt mỏi trong cuộc sống hàng ngày, chuyến đi chuyển hóa này là dành cho bạn. Jasmine, please let them know what kind of facilities and what kind of uh, support they have they will receive in our retreat. Vậy thì trong chuyến đi này chúng ta sẽ cùng nhau có mặt tại khu du lịch sinh thái sao biển ở Cam Ranh. Đây là một khu du lịch vô cùng tuyệt vời và chúng ta sẽ cùng nhau ở một nhà mái áp kính đối diện với biển và cùng nhau đón nhận năng lượng chữa lành từ mẹ đại dương mỗi ngày. Friends, looking forward to see you all in our retreat. Welcome bạn yêu quý, đội ngũ Diviner rất mong chờ sự hiện diện của bạn trong chuyến đi sắp tới. Chào mừng tất cả các bạn. Thank you. Cảm ơn các bạn.